Các em quan sát đề bài câu số 1 của thầy. Đề bài này, tập xác định D của cái hàm số y bằng loga cơ số 2 của x bình phương trừ 2x trừ 3 là chúng ta có 4 đáp án đây. Đáp A là D bằng khoảng từ trừ 1 cho đến 3. Đáp B, D bằng khoảng từ âm vô cùng cho đến âm 1 hợp với 3 cho đến dương vô cùng. Đan C là D bằng đoạn từ trừ 1 cho đến 3. Và cuối cùng, đan D. D bằng khoảng từ âm vô cùng, nửa khoảng từ âm vô cùng cho đến âm 1 hợp với nửa khoảng từ 3 cho đến dương vô cùng. Thì các em chú ý ở đây, câu số 1 của chúng ta hàm số là chỉ có hàm loga. Đúng chưa? Do đó chúng ta áp dụng giải quyết cái điều kiện của cái hàm số loga làm cho nó tồn tại. Từ đó chúng ta sẽ tìm ra tập xác định của hàm số. Được chưa? Vậy bây giờ thầy sẽ cùng các em giải quyết câu số 1. Chúng ta cùng vào phần giải. Đầu tiên chúng ta đi xét cái điều kiện. Điều kiện Điều kiện này B của chúng ta là x bình trừ đi 2x trừ đi 3. x bình trừ 2x trừ 3 phải lớn không? Và A phải lớn không khác 1, A bằng 2 lớn không và khác 1 là hiển nhiên rồi. Vậy thì chúng ta không cần phải điều kiện của A nữa. Được chưa? Giải quyết điều kiện này. Bất phương trình này là bất phương trình bậc 2 đối với ẩn x. Giải quyết nó sẽ là tương đương với nhỏ hơn trừ 1 hoặc x lớn hơn x lớn hơn 3. Đúng chưa? Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được tập xác định D sẽ bằng cái khoảng từ âm vô cùng cho đến âm 1 hợp với 3 cho đến dương vô cùng. Được chưa? Đấy vậy thì từ điều kiện này chúng ta đã tìm ra được tập xác định của cái hàm số đề bài cho. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đối chiếu trong bốn đáp án này thì chúng ta thấy đáp án D, đáp án B là trùng với cái đáp án mà chúng ta đã tìm được. Vậy chúng ta đi chọn đáp án B.